Hello anh em nhé, chào mừng anh em đã đến với ca bóng đá Kênh chuyên nhận định cũng như soi kèo cho các bet thủ Và chúc anh em một đầu tuần thật là suôn sẻ nhá Khi mà mới đầu tuần thì ngoại hạng Anh đã khởi tranh rồi anh em Ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những trận đấu uh, diễn ra Và còn có cả những trận đấu ở AF Cup nữa anh em nhé Buổi chiều ngày hôm nay sẽ là bảng uh, bảng B bảng B AF Cup à, bảng B sẽ diễn ra đó là Thái Lan và Philippines này cũng như là Brunei và Indonesia nữa anh em nhá à, hôm qua thì mình có lên cho anh em ở trên kênh ờ, xem cái bóng là có tiền rồi đó là trận đấu giữa Brunei và Indonesia và tiếp tục ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với giải ngoại hạng Anh đi đây với giải ngoại hạng Anh anh em nhá trước hết uh, xem nào buổi tối ngày hôm nay sẽ có một loạt những trận đấu diễn ra đó là 5 trận đấu. Trận đấu sớm nhất đó là trận đấu vào lúc 7 giờ 30 trận đấu giữa Brentford và Tottenham. Hiện tại kèo chấp đang là 0.25 Tottenham chấp anh em nhé. Sau một uh, tuần kết thúc World Cup thì uh, bắt đầu những giải đấu lớn đã quay trở lại rồi anh em. Và chúng ta lại tiếp tục với cái công cuộc đó là đi tìm những mã kèo hay cũng như là những trận đấu hay để cho anh em chúng ta đầu tư và thỏa mãn đam mê của anh em chúng ta chứ đúng không? Tottenham và Brentford điểm qua một chút về đội hình. Ngày hôm nay Tottenham sẽ lên làm đi làm khách trên sân của Brentford và Brentford tiếp đón Tottenham với đội hình đó là 3-5-2, một đội hình mà tập trung vào tuyến giữa. Điểm chung của cả hai đội bóng đó là chơi với sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ. Ở bên phía của Brentford đó là Min, uh, Pinnock cũng như là Zanka và bên phía của Tottenham, bộ ba hậu vệ của họ đó là Eric Dier, Langley và David. Và Tottenham sử dụng sơ đồ chiến thuật đó là 3-4-2-1, 4 tiền vệ trung tâm. Uh, Doherty, uh, ờ, Huber và Bisuma và Perisic và tất nhiên rồi, bộ ba tấn công, tam giác tấn công của Tottenham thì luôn luôn sẽ có hai cặp song sát đó là Harry Kane và Son Heung Min. Kulusevski và Richarlison sẽ thay đổi vị trí cho nhau. Và hiện tại thì à, Richarlison sau à, World Cup thì anh đang bị dính chấn thương anh em nên là không thể nào mà tập trung à, với Tottenham và kể cả Pentacua cũng vậy. Đội hình của Tottenham đang thiếu vắng đó là Pentacua và Perisic và còn nữa đó là thủ môn uh, Hugo Ruiz và trung vệ Romero đấy trung vệ Adrian Romero anh em nhá đang uh, tập trung ở đội tuyển quốc gia và đang quay trở lại câu lạc bộ rồi thật sự mà nói thì uh, xét về mặt phong độ thì chúng ta không uh, có quá nhiều điều để nói đâu khi mà sau một tuần không có những trận đấu diễn ra ở ngoại hạng Anh và ở trong giải đấu này mà chúng ta sẽ uh, xem về uh, phong độ thi đấu uh, thời gian uh, trước đó thôi thì Tottenham trước khi uh, World Cup diễn ra thì hầu hết tất cả các đội bóng trong nhóm Big Six đều đã chạy đà khá là tốt à, Liverpool, Tottenham, Manchester City, uh, MU, Arsenal cũng như là Chelsea cũng đã có những kết quả và cũng đã giành được những chiến thắng khá là quan trọng, những điểm số khá là quan trọng để sau đây. Bây giờ là thời gian giữa mùa giải cũng như là cuối mùa giải rồi. Nên là cái việc mà kiếm điểm số sẽ còn rất là quan trọng hơn cạnh tranh vị trí khá là gắt gào anh em nhá với phong độ thì Tottenham hiện tại họ đang có 9 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua. Đấy, trong tổng uh, uh, và kiếm được 29 điểm. Còn với Brentford thì sau với phong độ đầu mùa giải khá là chói sáng với những Ờ, chiến thắng với các đội bóng mạnh như đặc biệt đó là Manchester United thì sau đó thì họ đã sa sút khá là nhiều khi mà toàn hòa với thua thôi uh, tổng kết của Brentford trong những vòng gần đây đó là 4 chiến thắng 7 trận hòa và 4 trận thua và chỉ kiếm được 19 điểm Đấy, Brentford là vậy anh em những đội bóng như kiểu Brentford uh, thi đấu rất tốt ở thời gian đầu mùa giải nhưng tuy nhiên sau đấy họ lại hụt hơi ở giữa mùa giải và cuối mùa giải anh em nhé đấy và hiện tại thì các chuyên gia đang nhận định rằng là anh em chúng ta có thể thấy đây những lần gặp nhau trước đây của cả Tottenham cũng như là Brentford Brentford chưa giành được chiến thắng nào với Tottenham cả anh em nhé và chỉ có từ hòa và đến Tottenham thắng thôi đó và xét về những cái lần đối đầu thì tất nhiên rồi những cầu thủ chói sáng của Tottenham dạo gần đây đó là Harry Kane, Seong Bin cũng như là Emerson Rosa và Kulusevski được đánh giá khá tốt trong trận đấu này. Anh em chúng ta có thể thấy nhá. Đấy, trong tổng số 6 cầu thủ được đánh giá có khả năng gây đột biến trong trận đấu này thì Tottenham đã nắm giữ đến tận 5 cầu thủ rồi và Brentford chỉ có một cầu thủ đó là Ivan Toni thôi tiền đạo của họ thôi đó và Bentacua Bentacua cũng có trong danh sách này tuy nhiên thì Bentacua đang dính chấn thương anh em nhé và tiếp đến đó là kèo tỷ số kèo tỷ số hiện tại thì các nhận uh, các chuyên gia đang nhận định đó là tỷ số chỉ có là tầm 3 quả đổ xuống thôi và tất nhiên rằng là Tottenham có phần trăm chiến thắng cao hơn khi mà sẽ Ờ, người ta đang dự đoán là Tottenham chiến thắng với tỷ số 2-1, 2-0 và 1-0 anh em nhé. Đây cũng sẽ là những cái số liệu mà anh em chúng ta có thể đi kèo trong trận đấu này. Quay trở lại với kèo thôi. Tottenham chấp 0.25. Tất nhiên rồi. Mình sẽ đặt niềm tin vào Tottenham trong trận đấu này. Tuy nhiên so với những nhận định của các chuyên gia anh em chúng ta có thể thấy là chỉ có từ 3 bàn đổ xuống thôi thì anh em chúng ta sẽ đặt niềm tin vào xỉu hơn so với việc là đi kèo tài anh em nhé. Đó Và tiếp đến đó là cái kèo phạt góc Kèo phạt góc này thì mình nghĩ rằng là uh, Chắc là phải đợi khi nào trận đấu diễn ra Và anh em chúng ta sẽ tập trung vào bắt đáy góc hơn so với là Bắt đỉnh góc ngay từ đầu trận anh em nhé Lý do vì sao Mình cũng nói rồi Phong cách của mình chơi đó là đẩy running Và chúng ta khi mà chúng ta phải xác nhận định được rằng là cái chiến thuật cũng như là cái thế trận diễn ra như thế nào thì anh em chúng ta mới đi kèo thì nó hợp lý hơn đúng không? Bây giờ chúng ta cũng không biết được rằng là thể lực của Harry Kane hay là Song min cũng như là Kulusevski sau khi phục vụ đội tuyển quốc gia họ đã đạt được cái phong độ cũng như là cái thể lực tốt nhất ở khi mà quay trở lại ngoại hạng hay chưa đúng không? Chúng ta cũng đã biết rồi ngoại hạng là một ừ, giải đấu rất là khắc nghiệt Tuy nhiên còn có những cái kèo khác nữa đó là cái kèo đặc biệt khi mà hai cầu thủ chói sáng nhất của Tottenham chúng ta cũng có thể sẽ đặt niềm tin một chút vào cái cầu ghi bàn cầu thủ ghi bàn anh em nhá chúng ta sẽ có thể đặt niềm tin vào Harry Kane cũng như là Son Heung-min đó được chưa đấy và tất nhiên rồi như mình cũng nói đấy anh em nào mà thích phong cách chơi của mình thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp của mình qua Zalo cũng như Telegram mình sẽ cho anh em chúng ta vào nhóm uh, ờ, bet thủ của mình để anh em chúng ta có thể chơi anh em chúng ta có thể thấy đây tất cả những trận đấu anh em nhá đều là những trận đấu mà mình theo dõi sau đó mình mới đẩy kèo đấy trận đấu này thì trước mình có đẩy cho anh em đó là Udinese rồi sau đấy mình đẩy tiếp cho anh em ở phút 78 này đấy những trận đấu như là Empoli thì đến hiệp 2 mình mới bắt đầu đẩy cho anh em đúng không và ngày hôm qua nếu cũng vậy những trận bóng cỏ cũng thế thôi những trận bóng cỏ thì chúng ta lại càng phải chơi running đấy như ngày hôm qua ở cái giải Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Mình có cho anh em uh, khi trận đấu diễn ra đến tận 15 phút đến gần 20 phút mình mới đẩy kèo cho anh em cơ mà. Và khi mà mình đẩy ở những cái kèo như thế này ở phút 30 đúng không hay là ở F2 thì mình cũng đã nhận định được thế trận cũng như là đã xác nhận được là phong độ thực của các cầu thủ trên sân như thế nào thì mình mới đẩy kèo cho anh em thì khi đó cái kèo đó sẽ là gần như là chuẩn 100% anh em nhá đấy gần như là chuẩn gần như là chuẩn xác đúng không đó đó là lý do vì sao mà mình luôn bảo anh em rồi trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo thôi những cái kèo để cho anh em tham khảo thôi không phải là những cái kèo mà anh em chúng tôi chơi ở trong nhóm anh em nhá nên là nhiều lúc như nếu như mà ngày mai mình có lên mình bảo uh, mình không đi Tottenham mà mình đi Brentford cũng như là đi cái tài thì tất nhiên rồi mình cũng phải theo theo dõi thế trận thì mình bắt đầu mới để kèo cho anh em đúng không còn đây chỉ là những cái kèo gợi ý cho anh em thôi đó là đi Tottenham từ đầu này và đi cái xỉu 2.75 à, anh em nhá đấy còn anh em muốn nhận được hết tất cả những kèo của ngoại ngành trong buổi tối ngày hôm nay cũng như là buổi chiều ngày hôm nay là AF Cup thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram và tất nhiên là mình sẽ dàn trải tất cả các trận đấu này ở hai kênh đó là kênh ca bóng đá cũng như là xem kèo bóng là có tiền thì anh em chúng ta có thể ghé qua hai kênh đó để chúng ta có thể nhận được hết tất cả các trận đấu ở ngoại hạng Anh buổi tối ngày hôm nay nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.